Xin chào các bạn. Có lẽ mùa thu ở Canada là thời điểm được nhiều người yêu thích nhất. Khi khí trời dần se se lạnh, những cơn gió nhẹ làm lay động những tán lá phong vàng rực. Chim muông bay từng đàn đi tìm hơi ấm. Ấy là lúc Thu đã về với Canada xinh đẹp. Nơi mình đang đứng đây là một con phố nhỏ sau nhà. Khi những chiếc lá bắt đầu rủ nhau thay áo thì cũng là thời điểm những người yêu thu của Canada bắt đầu hành trình săn lá vàng thơ mộng của mình để có được những cái khung hình hay những khoảnh khắc chín nhất thắm nhất của cảnh thu canada thì đòi hỏi các bạn phải tìm biểu cho mình một địa điểm cũng như là một thời điểm thích hợp nhất để ngắm lá vàng đó là lý do vì sao mình làm video này hy vọng sẽ giúp các bạn có được một mùa săn lá vàng thật là thành công nha và đây chính là bí quyết của mình à, điều quan trọng nhất trước khi đi ngắm lá vàng là các bạn phải check thông tin ở đây một cái website của tỉnh bang Quebec cập nhật liên tục tình trạng thay lá của các cái park cũng như là những cái địa điểm ngắm lá vàng đẹp nhất ở Quebec hoặc là Montreal thì à, ở Ontario cũng sẽ có một cái website như vậy và mình sẽ để cái link của hai cái website này ở trong cái phần mô tả của video trong trường hợp các bạn không thể tìm thấy à, mỗi một năm thì cái thời tiết nó sẽ thay đổi khác nhau vì vậy mà cái thời điểm lá nó chín cũng như là cái khoảng thời gian kéo dài của lá à, vàng nó cũng sẽ khác nhau vì vậy mà trước khi đi ngắm lá quyết định đi ngắm lá ở một nơi nào đó thì các bạn nên check ở trên này để tránh cái tình trạng là khi mình đến thì nó nó quá non hay là nó quá già nhiều người bảo là tại sao lá nó chưa có đẹp không có thấy nó đẹp hoặc là nó nó đã rụng hết rồi đó thì là các bạn phải check ở trên này trước để biết được là cái khu vực mình chuẩn bị tới à, nó đã đổi màu hay chưa nó đã đổi màu khoảng bao nhiêu phần trăm rồi nó đã rụng khoảng bao nhiêu phần trăm rồi đó đấy là một cái thông tin rất là quan trọng để để có thể là săn được đúng thời điểm à, thì trên này thì các bạn thấy là hiện tại mới chỉ có Mont Blanc hoặc là một vài cái địa điểm khá là xa Montreal khoảng 2 giờ lái xe thì mới bắt đầu đỏ còn hiện tại thì ở Montreal là còn khá là xanh các cái màu của lá ở đây hiện tại chỉ mới chuyển sang cái màu vàng chanh thôi cũng có những cái cây nó chuyển sang màu đỏ nhưng mà cái số lượng nó không có nhiều và nó không có tạo ra được một cái khung cảnh thực sự là là choáng ngợp à, à, ở Ontario cũng có một cái website tương tự như vậy nhưng mà ở Ontario thì họ làm chi tiết hơn và mình thấy là hay hơn đó thì à, thay vì là chỉ cập nhật các cái địa điểm thì họ cập nhật theo khu vực theo một cái điểm rất là quan trọng là họ có những cái thông tin về cái tỷ lệ phần trăm lá đổi màu cái tỷ lệ phần trăm lá đã dụng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định của các bạn rất là nhiều tại vì nếu mà lá nó chỉ đổi màu thôi thì các bạn chỉ có thể chụp được những cái view nó xa những cái tổng thể còn nếu mà muốn chụp những cái ảnh mà ở gần mà đẹp thì lá nó lại phải dụng tương đối nhiều thì các bạn sẽ biết được thông thường thì nó khi mà nó dụng và nó đổi lá khoảng đổi màu khoảng 50% thì nó sẽ là cái thời điểm mà đẹp nhất à, một cái điểm nữa rất là quan trọng đó là trước khi đi thì các bạn à, nên check cái dự báo thời tiết để biết được là trong cái tuần mà mình đi đó thì có mưa lớn có gió lớn hay không tại vì những cái khu vực mà nó mới chín thì nó không ảnh hưởng nhiều nhưng những cái khu vực mà lá nó đã rất là chín rồi ấy thì mà có mưa lớn và gió lớn thì thường nó sẽ rụng nó rụng rất là nhiều thì khi đó trên cây nó nhìn nó lại hơi trơ trụi à, thì các bạn nên check cái cái thông tin đó nữa để đảm bảo là các bạn sẽ đi được cái thời điểm đúng nhất đẹp nhất à, để kiểm chứng cho những cái thông tin ở trên website là có chính xác hay không thì à, ngày hôm qua mình có ghé cái đảo Impego uh, à, để xem thì đúng là ở đây lá còn khá là xanh uh, chỉ có một vài cây một vài khu vực nhỏ bắt đầu chuyển sang cái màu vàng chanh trong một vài tuần tới thì mình sẽ làm một cái video về những cái khoảnh khắc uh, mùa thu đẹp nhất ở môn mà mình săn được hy vọng là các bạn sẽ đón xem nha uh, và sau đây là một vài những cái hình ảnh mình đã ghi lại được ở Impego hy vọng là video sẽ giúp các bạn có được uh, một cái mùa săn lá vàng thật là thành công nha Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.